à, chào buổi sáng mọi người thấy cái xe đó không xe đó là xe túc túc á đó. biểu tượng của du lịch thái mà thấy cái tiếng nó giống mô tô không giống à. à. Đó. À, mọi người à, sáng nay á à, mình có một cái lịch trình đi rất là thú vị tại vì tối hôm qua là mình có thử uh, rồi và tìm hiểu thử à, gần mình có một cái nơi rất là hay à, mình sẽ mở google maps lên cho mọi người xem nha à sao nó hơi tối tối nhỉ em dơ đây thử này rồi đây đây đây đây đây, đây. À, ok sáng rồi. hơn đây đây đây là cái địa điểm màu xanh xanh này đây đâu vậy? đây màu xanh xanh này đây à rồi xanh xanh này đây. cái chỗ xanh ờ, xanh dương đó là cái chỗ mình đang ở đúng không đúng rồi chính xác đó, địa điểm đó mình đang, đang ở. ở này rồi còn cái chỗ mà rồi còn cái chỗ mà mình cần đến đó, nó là ngay đây à, nó tên là nó tên là CVK Art à. là một cái nơi mà à, à, à, để xíu nữa sẽ tiết lộ bây giờ mình sẽ tìm cái lịch trình để mình đi thử nha coi là mình sẽ di chuyển bằng cái hình thức nào là ok nhất um, nhấn vô cái chỗ mà à từ từ nha từ từ nha từ từ nha mọi người nha rồi ok ok mình sẽ Đó. vô phần di chuyển nè à. uh, à, đó nó ra cái cái cái cái tìm kiếm đường đi luôn nè nó, nó, nó, nó, nó hơi mờ mờ à, tức cái là ngoài nắng nó nó lóa quá đó rồi. rồi rồi nó rất là nhiều cách để đi nhiều cái phương tiện di chuyển ví dụ như xe máy á, là ừ. 9 phút đi xe tàu điện á, là mất 27 phút thì tàu điện nó có nhiều tuyến khác nhau tại vì ở Thái á, nó có tàu điện ngầm với lại tàu điện trên, trên cao, cao. Ừ. thì có cái thấy cái hàng mà màu xanh lá cây đó là tàu điện trên cao á còn mà cái tuyến xe tàu điện ngầm là tuyến màu xanh dương đậm đó em em nhấn vô cái Rồi, cái điện đây ha bác cái thử coi đi thế nào nha đây nó chỉ cho mình cách đi luôn mọi người đây là đó đây là cái cái cái lịch trình cái vị trí đó. mình đang đứng nè mình sẽ cái chấm chấm chấm chấm nó là đi bộ á đúng rồi mình sẽ đi bộ ở đây để đi ra cái trạm trạm này ờ, à, trạm mình, mình không biết tên ừ. nhưng mà nó ký hiệu tiếng anh là a 5 ừ rồi. rồi đó là mình sẽ đi ờ, đi tới trạm này dưới phía dưới luôn đúng rồi mình sẽ đi qua hai trạm trạm này và trạm này à, hai trạm này à. rồi sau đó là mình đi sẽ bộ ờ, chút xíu. đi bộ chính xác đi bộ để tới cái vị trí mà mình cần okay. muốn đến này okay, ok bây giờ chúng ta hãy cùng xuất phát nha đi ra cái đường phố của ờ, Thái nó y chang Việt Nam luôn nó khác cái là nó nhiều xe hơi và mình để ý nha khi mình đi bên này mình thấy tốc độ xe rất là cao à như là cái trạm tên là Victory Monument nghĩa là cái tượng đài mà chiến thắng á mình để nói lại cái chuyện hồi nãy thì mình để ý khi mình đi xe ở đây ở à, lộn khi mình đi bộ ở đây mình quan sát á thấy xe ta đi tốc độ rất là cao dù là xe máy hay là xe bốn bánh gì cũng vậy và cái này đặc biệt nữa đó đó đó, thấy chưa tiếng xe mô tô ghê không đây ta đi tốc độ cao lắm à mọi người ơi ở đây có rác cho mọi người mình thấy hai chiếc rác chạy qua à. Ờ. ráp mô tô và ráp mình cũng có thể à, đặt Grab nhưng mà nghe người ờ, hướng dẫn địa phương nói là uh, giá tiền của Grab với lại taxi nó ngang nhau cho nên là mình đặt taxi nó cũng sẽ tiện hơn Đang nói đâu ta? À Bên này mình thấy uh, xe máy đi không không bắt buộc đội mũ bảo hiểm Ai muốn đội thì đội, còn không muốn đội thì thôi Chứ không có như Việt Nam mình bắt buộc đội mũ bảo hiểm nha Lưu lượng xe cũng khá ít ha Tại vì mọi người đa số là đi người đi, đi bằng phương tiện công cộng ờ, gần bớt rồi cho nên là lưu lượng trên ờ, đường khá là ít ít vậy thôi chứ thấy toàn ô tô không á đúng rồi ít nhưng mà chất lượng mua Roger Thảo Tyson Live TV station to people 46 bạn 45 Đang cầm chưa? 40 46 46 46 là đưa tờ 100 bạc đi à. đưa tờ 100 bạc cho người ta thối đó, à, mọi người thấy là đây người ta dùng tiếng Anh được và tiếng Việt được cho nên nó cũng khi đến đây đi du lịch nó cũng không có quá là khó chỉ cần biết được cái ờ, từ cơ bản là ok hết đó đây cái cái chỗ mà mình đi đâu bà ta setting camera nó hơi mờ ha tiền nha rồi mình cắt tiền đã mọi người đây là hai cái thẻ từ nè mình sẽ ờ, dùng cái thẻ này để Ê, đưa cho một cái chứ không ờ, quên <laughs> ép vô nè ép vô nè ép vô đó là mình đi vô đó không rồi đi thì cái nào lên đó là đeo sao đâu à, cái trạm ờ, hôm qua gần khách sạn mình ở nó không có nhiều cái hàng quán ở trên ga điện ngầm đâu ở đây thì có nhiều quán ờ, chắc là hôm qua mình đi buổi tối cho nên người ta dọn dẹp hết rồi ส้นทางไปรถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้ที่สถานีนี้ Next vui ha. station พญาไท Interchange with Airport Rail Link coi vậy chạy nhanh lắm á đi ờ, có mấy phút mà mà đi được cả chục cây vậy. Việt Nam mình mà có cái thay ờ, có cái đường ray trên không như thế này tuyệt vời nay buổi sáng nên nhiều người đi quá ha ai à, bật cái à, công việc của mình đấy vừa xuống ờ, tàu luôn rồi không ngờ nó nhanh vậy luôn á tụi mình đã tới nơi uh, đến là mình đến rồi. chưa tới chỉ không, là cái chạm cuối mình cần xuống thôi à, tên là Raja Thevi bây giờ mình sẽ xuống và đi bộ một đoạn nữa thì mới tới mà công nhận nha cái này nó đi nhanh khủng khiếp nãy mình ờ, cũng nghĩ là nó đi chắc cũng phải 10 phút hóa ra có vài phút là mà nó vèo cho Pháp mà tới đâu luôn rồi tới chậm cuối luôn rồi trời đất ơi cái này mà Việt Nam mình mà có cái tàu này á hả là thôi luôn nói thiệt với mọi người là nhiều khi không có muốn đi xe buýt nữa luôn á đi xe buýt làm gì nữa nó vừa kẹt xe nó vừa đông đúc nó vừa nóng trên tàu điện ngầm thì nó đi vừa nhăn mà nó vừa có máy lạnh êm ru và rù luôn đã quá thật tuyệt vời cái thẻ quăng đâu ta thẻ quăng đâu à, lấy chân cái thẻ ừ ok rồi đi ra đường nấy nút thẻ vô nè để ra nè rồi nút thẻ rồi đó <laughs> nút nhăn ghê <laughs> đi ra lẹ đi đây nãy mình có nói là cái ờ, hệ thống giao thông đường ờ, bộ của Thái Lan nó đi rất là ghê rất là nhanh kể cả xe đó là xe ô tô bốn bánh hay là xe máy gì cũng vậy đó mọi người thấy đó toàn trên nó độ cao không luôn đó, đó thấy chưa đây là nó phóng dù dù dù dù luôn <laughs> xe túc túc mà đua còn không khác gì xe ờ, xe đua luôn á à, nó chạy còn nhanh hơn xe hơi mà cái bô của nó nó nổ bùm bùm bùm bùm giống như là xe mô tô mà kiểu phân khối lớn luôn bên trên nó thì đó bên trên nó thì là cái uh, tàu điện trên cao BTS còn mà tàu điện ngầm á là một cái mã khác nha hai cái tàu này khác nhau bởi vì đừng có lộ tàu điện ngầm là MRT còn mà tàu điện trên không là BTS sắp tới rồi sắp tới rồi đâu trời ơi mới đi được phân nửa thôi từ cái chỗ mà cái chạm tàu điện trên không á đến chỗ đó là mới có phân nửa thôi sắp tới rồi đó thái xe thưa nhưng mà giao thông nó rất là ghê gớm đi rất là nhanh mọi người ở đây ai cũng đam mê tốc độ cao đó cho mọi người thấy nha cột nè cột này là để nghỉ nắng nè ừ. đây là cái ờ, cầu vượt ở trên cao của Thái trên kia là tàu điện trên cao khúc dưới này là chỗ mà kiểu cái cây cầu nối nhiều nó nối nó nối ờ, cái khoảng trống giữa nhiều cái tòa cao ốc á để cho nhân viên trong các tòa cao ốc người ta ra người ta có thể ờ, nghỉ ngơi ăn trưa uống cà phê gặp khách mà nọ đồ công nhận là cái cách thiết kế đô thị của Thái thấy nó không có quá hiện đại nhưng mà nói chung là hơn Việt Nam mình rồi đó Việt Nam mình thì nó giao thông nó hơi hỗn loạn cái này phải công nhận và mới nói Việt Nam mình mà có mấy cái trạm xe buýt trên không như thế này thì chắc là giải quyết được vấn đề ờ, kẹt xe kẹt xe rất là nhiều luôn á khói bụi nữa ha ờ. đây tới rồi nè đó tòa nhà rất là dễ nhận ra ta đang triển lãm nè Bangkok Art Biennial đó Bangkok Art Biennial 2022 từ ngày 22 tháng 10 cho đến 23 tháng 2 năm 2023 đó là chưa chưa xảy ra đây <laughs> đây là mình đang đi vào cái dịp mà chưa có diễn ra cái sự kiện đấy đó tên của cái tòa nhà này là Bangkok Art and Culture Center trước tòa nhà có tượng hai ông pháp sư hộ pháp gì đây ông bên này thấy giống ban công quá ông bên này là thần thần gì của ờ, Phật giáo bên Thái thì mình không biết <laughs> hai ông viên này diễn liền thân thôi rồi vô đây tham quan thôi trước uh, sập cho vô đấy cọc vô nè đúng giờ 5 năm à, vô. 10 giờ nó mới mở cửa nè vô đi mở cửa vô đi em không có mã qr gì đó em không biết nữa chắc là cái mã mà để quét cái ờ, không có bị bẩn á thôi thôi vô thôi rồi đây là quan cảnh của bên trong cái khu ờ, trung tâm đó trên này có rất là nhiều tầng đó. rồi mình đi thử còn thang bộ lên từng tầng coi trên đó nó có những cái gì ha đâu để coi bên này coi bên này là cái quầy bán đồ ăn thức uống thôi chưa có gì đâu đi lên thì ra mình nói luôn ở đây á, là cái nơi à, người ta sẽ bày bán trân ẩn các tác phẩm nghệ thuật và thậm chí là cả họa cụ mấy người ơi đi coi có cái cửa hàng họa cụ nằm ở đâu đó đây đây là một trong những cửa hàng họa cụ kia là mấy cái ờ, phòng trân ha phòng trân dẫn đường đi em thôi phòng trăng này tên là đó như vậy đó tên dài quá là mình là biến đặt mình vô mình coi tác phẩm nghệ thuật của người ta đây là tranh của các họa sĩ hết thực ra cái phần này thì mình dắt mọi người đi coi lướt qua thôi nha chứ thực ra mục đích chính của mình với cô Nhi hôm nay là đi tìm cái cửa hàng họa cụ ở trong này chứ còn xem các tác phẩm nghệ thuật thì chắc là để dành cho một cái clip khác bây giờ mình à, xem lướt qua cho mọi người biết vậy thôi đây có nhiều cái uh, dàn hàng lắm đây là văn phòng của cái hội uh, nhiếp ảnh hoàng gia thái này. đấy đây nè mọi người đây là cái nơi mình không tới nè xin kép ạt nhưng mà thấy nó tới thui à rồi xong rồi xong hố về luôn Từ hôm nay tới chủ nhật là mở mở cửa tới 11 giờ lần tức là mình phải đợi một tiếng nữa mới mở ờ à. chà tìm được đến nơi rồi nhưng mà người ta lại chưa có mở cửa thôi giờ thế đi uh, kiếm cái gì đó uống nước thôi Nên ờ, tranh thủ lúc mà người ta chưa mở cửa mình sẽ đi thêm một vòng nữa lên các tầng trên kia còn như thế nào cho mọi người tiện thể tới đây rồi coi luôn em ơi ừ. em nhìn cái chân này nè em thấy quen không sao giống chân của ờ, họa sĩ cao thị được quá vậy này chắc chân của không phải của người Việt đâu nha chân này của người nước ngoài tên dưới là Robert đây đó Robert Studio and Design này chắc là họa sĩ Robert thuê một cái gian hàng à, được quá ha Đây à, là cái gian hàng vẽ tranh chân dung của họa sĩ ờ, Nè à, Rồi đi lên lầu tiếp theo đi em đứng ở tầng thứ năm và ở đây đang có một cuộc triển lãm tranh ờ, nó tên là OUB ờ, và ở đây sẽ trưng bày những cái tác phẩm của những người đã thành danh và những người ờ, mới nổi thì mình không biết tiếng khá là tiếng Anh cũng chưa làm cho lắm nên mình đã dùng Google dịch để mình ờ, dịch cái nội dung của cuộc thi này rồi phải rồi à, hay vậy ta Google dịch đã dịch được chữ luôn nè ừ. trong khi trên này ờ, tiếng Thái là tiếng Anh luôn Đúng không tiếng Anh thì đọc hiểu nhưng mà tiếng tiếng Thái thì thôi không, không hiểu ừ. lắm Ờ. và mình sẽ đi vòng quanh hành lang để xem cái bức tranh còn ờ, mọi người thấy ở bên xa xa kia là sẽ có một cái ờ, khán phòng ở trong đó thì mình theo mình tìm hiểu á thì ờ, người cái cái giám khảo sẽ xem tranh và chấm tranh ở trong phòng đó à. không biết là khán giả có được vô xe hay không à, chứ nói là mình cứ ra đây mình xem tranh trước đi ha à. trăng kỹ thuật số à ghê vậy cái này vẽ tay mà ở đây thiệt cái này là sơn dầu ờ, bức tranh này à đúng rồi mặt. à đúng đúng là chất liệu sơn dầu thật cái chất sơn thật cái phía dưới em thấy giống như là cái ờ, con cờ á à, giống cái bệ con cờ à, để tìm hiểu con cái nội dung của chị em ý niệm ờ, hơi sâu xa đúng rồi cái này nó nói về cái ý niệm của người với niệm gì kiểu như là trong đầu có nhiều suy nghĩ nhiều cái hướng đi nhiều sự lựa chọn á à. nghĩ là vậy tại em dịch có mấy câu nó cũng na ná như vậy á à. nó là người ta vẽ bóng quê luôn trăng này giống kiểu dách vàng nè hỏi <laughs> mọi người à, anh anh anh anh coi xíu đi anh coi xíu đi cái này không có phải là vẽ trên ờ, cái ờ, cái toàn vải bố bình thường nha à, nó trên gỗ đúng rồi em thì nè nó nhìn nè media mix mix media on wood nè à là sử dụng rất là nhiều chất liệu khác nhau vẽ trên uh, gỗ à. thì ờ, sơn dầu vẽ được trên mọi chất liệu mà ta lạ cái gỗ người ta mọi người thấy nè gỗ người ta là ta chia thành miếng nè và hình như là có vàng hay sao mọi người mình bạc thấy... bạc vàng hay bạc ừ mình thấy nó ẩn hiện lên đấy nó dán dán lên đấy thì ở đây nó có cái miếng mà ủa breastplate này là gì ta từ từ nha để em dịch cho sao nhìn nãy mình nói bạc mà không không chắc không đúng đâu nha đồng thau tấm dầu và đồng thau à. Đó, đó là mấy cái miếng đồng á đó là sơn dầu không đồng cái này mấy cái miếng mà vàng vàng này chắc là mấy cái miếng đồng có thể lắm ờ. là... tranh này nhìn hài hước ghê bức tranh này giống như là mô tả cuộc sống hàng ngày của mấy ờ, đàn ông thái có lẽ là như vậy mình thấy à. uh, ăn nhậu quá trời ừ. này là giống như nó rap à. ăn, ăn nhậu y như Việt Nam ờ, mọi người thấy đặc biệt không à. thầy Long có thể qua đây ờ, nói ờ, qua đây tiếp không à, mình qua Thái mình thấy đặc biệt đó là Thái á, cái tỷ lệ của nó mình thấy đa phần hầu như là chỉ có 7 Eleven đúng rồi cái này nè cho nên là cái này được đưa vào biểu tượng tranh luôn nè chắc ừ. ta là điểm nhấn nhưng mà nói thiệt nha nói thiệt là những cái điểm nhấn đó mình thấy nó không có gây được sự chú ý cho lắm bởi vì nó thứ nhất nó không có mang cái ý nghĩa gì nhiều tại vì những cái điểm nhấn nó rải rác nó vô lý quá ví dụ như điểm nhấn ngay cái cái cái ấm trà ở đi thì mình có thể hiểu là người ta muốn ờ, nói về cái sự ăn chơi của giới trẻ nhưng mà tại sao lại nhấn một cái điểm nhấn ở ngay trên cái mũ kia với lại điểm nhấn ở ngay cái phần mà cái khớp của cái cái bánh trượt người ta muốn rải rác nó ra để cho cái điểm nhấn nó phân tán cho nó bố cục nó hài hòa đó. nhưng mà mình lại thấy nó hơi tụn mũn ừ. nói chung là bức tranh này thì à, theo mình thấy thì nó khá là sinh động nhiều chi tiết và ờ, tự nhiên là mình chưa thấy một người nào là bị nhất cả đối với mình là cảm giác như vậy thôi ờ. ờ, à. Ở trang này khó, khó, hiểu à. quá này chắc vé về covid 19 đúng không sao mình coi nha thấy dựng bệnh quá trời nè ở trên này là thấy đám mây rồi những cái cục khó nó đi giống như lửa vậy nó đi về à, thẳng lên trên giống như là cánh cửa đi đến thiên đàng dạ vàng luôn nha trời đó ơi dạ vàng nè đùa dạ vàng luôn ghê vậy tên trân là Nethophilia Nethophilia Acrylic ờ. để để dịch qua tiếng Thái này huy chương vàng luôn Đâu. giải vàng cho này nè dạ vàng, cái chữ nó quá mờ ừ. nói gì thôi được rồi biết vàng là tốt rồi người ta phải còn thôi đi uh, lướt qua nhân thôi nhân ờ mình sẽ đi tham khảo bức tranh đơn sắc đẹp quá à nhìn gần không mình lắm mà nhìn xa nó sắc độ uh, ánh nắng đồ rất là đẹp mà khi mà nhìn gần mình sẽ thấy những cái miếng gỗ được dán vào nhau đây là cuộc thi piano piano competition kìa 2002 ok ok đúng là trung tâm uh, nghệ thuật hay nè ờ, nếu mà chung kỹ lại nha mình mới thấy nha mọi người dystopia đây. <laughs> này là phản địa đàng đây đây đây đây đây đây, thầy Long có có thấy gì đặc biệt không bây giờ mình đứng xa nha mình thấy trang gì đúng không mình thấy người to to đúng không à. nhưng mà hãy lại gần hãy lại gần đó zoom lên nè lego bé bé bé bé thấy không à. ừ, hay quá ha mà cái này chắc là vẽ được số rồi à. nó có acrylic sơn dầu và bằng lá ừ. rất tiếc mình chưa thấy bằng lá chỗ nào này giống như in ra ừ giống như thấy in ra thiệt tại vì không có thấy được cái nhát cọ của nó Tên trăng này thấy rất là hay, đó là Dystopia, đó là phản địa đề. Giải Hả? Giải vàng đó. hả? Dạ. Cô vàng đó hả? Này người ta vẽ là cái biển Saire. Nhưng mà cái uh, nội dung trăng thì trừu tượng quá. À, người ta nói là đây là hạt nhỏ này là vi nhựa kiểu như là cho ta mô phỏng lại cái môi trường biển nước bị ô nhiễm á và Ồ, có những hạt đó. vi nhựa ờ, rải rác đó, ờ nhìn rồi. như cát đó ha đúng rồi bây giờ mình đứng từ xa nhìn lấm tấm lấm tấm như cát vậy đó à thì ra là vi nhựa hay vậy ta à, đúng thiệt đúng là mấy miếng nhựa thiệt vì tác giả muốn ờ, vẽ cái lằn ranh này là lằn ranh giữa biển và đất liền tức là à, từ cái vi nhựa một trên đất liền biểu thị cho màu vàng trắng đi à. khi mà qua biển á, nó thâm nhập vào biển nó thành màu màu xanh này à. và nó nhiễm mặt biển nè thì à, mặt biển càng ngày càng bị ô nhiễm nhiễm hóa chất ờ, nọ đồ đúng không hay vậy cũng hay quá ha mấy hình chi dạy vàng tranh đơn giản nhưng mà nội dung cũng khá là hay và cái cách thể hiện cũng ờ, tinh tế nữa mọi người nhớ để ý nha tức là khi mà xem tranh ở thái mà dù là dạ vàng dạ bạc gì đó mình không biết tên tác phẩm như thế nào kích thước như thế nào tác giả như thế nào không biết nhưng mà phía dưới lúc nào nó cũng sẽ có những cái dòng mô tả nội dung của tác phẩm mình thấy hay là hai chỗ đó tức là không phải lúc nào cái khán giả người ta cũng sẽ hiểu được cái à, ý đồ của họa sĩ bởi thế cho nên họa sĩ muốn À, lan tỏa cái nội dung tác phẩm cho nhiều người cùng đồng cảm với mình hơn thì người ta sẽ có những cái dòng mô tả như vậy cái, mình thấy à, rất là hay cái bức tranh này á mình thấy là người ta sử dụng sự tương phản à, màu tương phản thì da người nó màu xanh biết tại sao khán giả lại chọn da người là màu xanh nữa à, giống giống giống mấy cái mè mè con ếch xanh trên facebook Avatar đó là màu xanh lam mà à, xanh lam nhưng mà cũng là màu xanh hệ hệ hệ lạnh thì tóc màu hồng nói chung là cái màu đó mình không biết nhưng mà cái biểu tượng đó hoa đó nó có hai bó hoa đỏ, đỏ tươi nào và héo nè chắc là tác giả muốn uh, mô tả cuộc sống con người nó giống như là đá hoa mong manh gì đó lúc dạ. đẹp lúc tươi và cũng sẽ đến lúc héo tàn thôi à, bức này nhìn đương đại quá nè bức này nhìn đương đại ghê á đồng bức này thấy cái kỹ thuật vẽ thấy mình thấy cũng ấn tượng á nhưng mà cái ờ, đạt chỉ đạt giải đồng thôi mình nghĩ là nội dung tranh nó nó tạo ra cái uh, kết quả đạt giải hơn là cái, cái kỹ thuật thể hiện nhiều á ừ tại vì bước này kỹ hộp nhìn nó ấn tượng và nó mắt bắt mắt hơn là cái bức dải vàng kia chứ bức dải vàng là cái bức màu trắng trắng đó, đó. nhưng mà là chỉ được dải đồng thôi ờ, màu sắc ừ. và nội dung cũng khá là gì mà anh thấy nó nói về chiến tranh và hòa bình à <laughs> kiểu như là biểu tượng ờ, trẻ em cầm cái quả cầu á bị cầu á à, như là kêu người lớn hãy dừng lại những hành động hủy hoại trái đất xa ở ờ, hủy hoại trái đất đi đó và người ta cho em bé mang cái áo thú chắc là để bảo vệ động vật hoang dã khá hay ha ừ. thì nói chung là mình mới có đi lướt qua thôi Ê, sao sao, Mình, mình mới đi lướt qua thôi cho nên mình cũng chưa có hiểu được nhiều chắc là phải có thời gian đứng coi kỹ hơn á thì mục đích của mình hôm nay là chỉ để coi cái hoa cũ thôi mà còn xem trăng thì ờ, đích uh, phụ thôi ừ. mình xem nó tụi bạn hay mình có thấy một tranh nó có màu sắc rất là giống tranh của tự trăng nhiều lắm nha mọi người mà toàn là trăng khổ lớn không à vô đây là coi chừng bị trắng hợp á em ờ, mình thấy người ta vẽ kiểu phẳng là chủ yếu còn cái việc à, sơn dòng mà nét dây dây cục á từ thấy ở Việt Nam á thì hầu như ừ, chưa thấy hiện tại chưa thấy nha ừ. Ờ. bây giờ rồi bây giờ là 10 giờ 42 rồi còn 15 phút nữa thì cái à, tiệm hoa cụ đó mới mở thì chúng mình sẽ đi uống nước một xíu rồi lát nữa khi mà cái tiệm nó mở đó thì tụi mình sẽ vô xem thử và review lại cho các bạn xem ha mọi người ơi à, cái cửa hiệu hoa cũ á, nó đến 11 giờ mới mở nãy mình uh, quay cái, cái cái đoạn mà đi coi trăng đó, nó chưa có đến giờ cho nên là tiện thể mình vô đây tụi mình vô đây mình uống miếng nước với lại sạc pin điện thoại luôn tranh thủ à, mò có gì nhọn ghê á <laughs> vô đây tranh thủ ờ, sạc pin đồng thời là nghỉ xíu để nó hồi lên quay tiếp cái đoạn mà đi coi họa cụ review cho các bạn xem sao review chút về trà sữa thái rồi đây đây là trà sữa thái uh, trộn ờ, à, thái đỏ thái đỏ hả à? mình uống thì mình thấy một cái vị hơi nhạt <laughs> mình tự thích uống ngọt vừa ờ, nhưng mà cái nói chung là nếu mà trừ cái vị ngọt không ngọt ra thì uh, hầu như giống ở Việt Nam mình và mình thấy cái mùi trà rất là rõ luôn yeah. à, cái ly như thế này là người ta bán tầm bảy mươi 73 các mọi người 70 à. ừ, một bạc là 650 đồng Việt Nam mấy, mấy, mấy bạn 70 bạc là tầm khoảng 42 ờ, ngàn Việt Nam đồng tầm tầm đó rồi uống là giải khát là được có chỗ sạc pin là được rồi nói chứ sáng giờ đi quay nó cũng hao pin á à. à, ngoài chân nữa ừ. Ừ. Vâng, mình phải cố gắng để mọi người coi cái tiệm hoa cổ ở Thái nó khác với Việt Nam như thế nào có gì đặc biệt không giờ mấy giờ rồi ta bây giờ là 11 giờ 7 phút hả thấy gì chết liền á cô Nhi à, đây, đây, đây. à 11 giờ 7 phút đây. Rồi. rồi nhưng mà chắc mình ngồi thêm một tí nữa tại vì mình nghĩ là người ta mới mở hàng tụi mình vô tụi mình quay quay quay không mua gì cái nó đốt phong long chết mình luôn Đúng rồi. <laughs> À. thì cái tiệm nó khá là bé ha ờ, không biết là cái bên trong nó có đa dạng hay không nha vô thử nãy tới hù giờ sáng đèn này nè vô quay hết một lượt cho các bạn xem đây đây là kích thước của các cái à, tan vẽ sơn dầu Đó. nên là sổ vẽ quầy ấy sổ vẽ sổ phía dưới sổ phía trên thật là một cái bộ ờ, mình thấy giống một cái bộ họa cụ cơ bản của những các bạn học môn trì nè sổ vẽ ấy à, cái giấy báo hông nữa nè hand. Oh. Sao vậy Nhi? Rồi, ờ, qua đây đi. À... Ờ. Hay cỏ trời. Cỏ rất là sàn. À chết, hồ lớn rồi. À chết này dưới bằng nước á. Đang sale nha mọi người. thấy ờ, ở đây thì ờ, nói về sự đa dạng thì cũng có có nhiều ờ, loại từ những loại mà mình hay sử dụng ví dụ như là màu poster nè ở đây mình người ta có bán màu poster nhưng mà mình thấy là người ta bán màu sakura à đây là phấn quá phấn sách dầu ừ. um, người ta bán màu sakura thì theo mình xem giá thì một cái lọ như thế này là nếu mà cái loại thường á là tầm 47 bạc còn cái đặc biệt ví dụ như là nhũ này nọ đó dạ quan này nọ thì 60 bạc thì một cái chai thường là nó bán 40 bạc 47 bạc đó thì nó tầm giá là 29 ngàn 800 Việt Nam đồng thì tầm cũng ờ, na ná với cái giá cả ở Việt Nam mình đây thấy bán sakura chứ không có thấy bán màu ừ. màu, màu pentel ha ừ, ừ thì nếu mà cái cái, cái loại này mà nó như vậy á, thì theo mình đoán là những cái uh, hãng màu khác thì nó cũng sẽ xem xem giá Việt Nam mình thôi chứ không có mắc hơn đây nó có cái bảng màu poster của hãng Sakura nè ừ. đây bán rất nhiều màu chì nha ờ, đây mà công nhận màu poster thấy có Sakura còn đâu là màu chị không mà mình thấy người ta có bán loại to nữa chắc là màu này mau hết nên người ta bán loại to á ừ mình chưa thấy ở mình bán sakura loại to à. này thấy ngay đây nó có nguyên cái nó có nguyên cái ờ, bộ dụng cụ à, bộ dụng cụ giống kiểu dành cho những bạn mà mới học môn trì ừ. à. 570 bạc nó bán nguyên bộ như này luôn mình, ờ, mình thấy phần cỏ thì ờ, không phải là quá nhiều như bên kia thì nó không có liên quan là đúng không đâu đâu đi ra qua cái quay qua thử lại sorry sorry đây thấy cọ là ừ. cọ lông heo không à lúc này cọ lông heo mình thấy à. nó bán cọ anh nhiều á bên này bán cọ anh uh, Winsor Newton, Newton á là nhiều nè à. cọ anh cọ anh thì bên uh, Advent mình cũng bán á nhiều lắm mình sẽ thử coi giá nha coi giá cả đây nha cái cọ số 0 là 130 bạc mình sẽ đổi số 0 này là cái cọ đầu tròn nha rau này là Đâu cọ đầu rồi, ờ, tròn này ờ, đúng rồi là 130 bạc 130 bạc tư Việt Nam phía dưới còn nhiều cọ khác nữa mọi người là 82 ngàn số 0 như cái cọ Arlex nữa nè mấy cái cọ mà có cái lông màu này á thấy đa số thường là những cái cọ mà sợi sợi nhân tạo sợi ni lông cọ này thấy quen quá ha mình có mở thử Hàng giá của ta này mà đừng mở ừ. không cọ bên kia cọ bên kia là cọ sơn dầu ừ. nhìn thấy có vẻ xịn á ừ. mua một thử một cây cỏ em mua hả để ủng hộ người ta à. đúng không mình vô đây rồi mình không thể không mua một cái món gì được đúng không à. mình mua một cái món gì đó thứ nhất là để ủng hộ người ta thứ hai là mình sẽ có một cái món quà kỷ niệm mình đã tới đây đây ê trong này có cỏ đây nè trời ơi đây là yeah. Dạ, bay nha do dạ, vẽ nha bay vẽ paiso đây là các loại cỏ à. biết là có cái gì lạ không tại vì mua cọ thì mình có thể sẽ mua một cái món gì đó nó lạ mà mình chưa có thấy đó, anh thấy có cái này lạ lắm đó, đó là cái à, bao da bao da hả cái bao da đựng bút chì á mà ở đâu vậy thầy mình thấy thấy bên này nè nè dạ, nè dạ. à, nè bao da bút chì nè đây cái này giá tầm bao nhiêu ạ à? ai biết đâu trời em sẽ coi trên này hỏi anh em phải hỏi chủ tiệm nhìn thấy cũng hay hay bao da bút chì là bỏ nguyên bộ vô hả Đã biết đâu cũng giống lắm giống bao da với mình nếu vậy thì à, nó cũng không có phải là quá đặc biệt tìm kiếm cái gì đặc biệt chỉ có kiểu à, ở bên này có thôi mình thôi cái này mình hay thấy nè à, à. còn cái này là bằng da da thì nếu mà ở Việt Nam mà đặt làm thì vẫn có nhưng mà là không anh nghĩ là em ờ, cái này em thích ở mình cũng có bán nhưng mà uh, nhanh hết lắm ở đây có một cái nhược điểm là nó bị hư cái này bị mẻ hả dạ đúng rồi cho nên là em thấy bên này nó nó nó nó, nó có thêm cái ờ, giải bên này nè chắc mình qua đây mình coi đi qua đây mình coi giải bên này đi Ồ, oh, trời ơi, mọi người ơi Bánh lẻ luôn nha Một viên có 60 bạc thôi, để mình coi nha 60 bạc, viên 60 bạc bao nhiêu Đây là keo chặn màu Ngay cửa luôn 60 bạc là tầm 38 ngàn thôi mọi người à đây là các hãng màu khác màu ờ, rem răng cũng là màu nước luôn ừ. rem răng là màu ờ, khá là xịn nha màu này cho dạng họa sĩ không á à. Mình ừ. cái dạng ờ, pan nè pan nhỏ nhỏ à, năm mươi bạc là cái giá cái giá cái giá cái giá đây đây đây đây là một một một một một tiếp nha một tiếp của cái này á size S cái một là 215 bạc à, tầm ờ, một trăm mấy một trăm ờ, mấy hai mấy vậy đây là màu wash giá nè standard 195 bạc special 265 bạc ủa ủa nếu mà tính ra cái tỷ giá này á cái này nè mà mà đổ sang tiền Việt cũng đâu có mắc đâu đúng không tiếp như này đâu mắc đâu thì mình coi giá cao nhất đi 170 đi 270 171 à. dưới là màu cốt men màu nước cốt men này giảm giá này này bán giấy bao hồng có nhiều loại có sổ luôn trời sổ cái bự luôn trời bá lửa ừ. yeah. ê cái này quen thuộc nha mọi người liền đây liền đây quen không quen không này mấy đứa mà nó học sản phẩm màu quen à, đúng rồi 110 bạc 100 bạc là sáu mấy của từ từ cỏ rất là nhiều này tới 110 bạc lần mọi người phải mắc á tới uh, hơn 60 ngàn hơn 70 ngàn ừ. mua mình rẻ hơn thôi được rồi Cô Nhi mua gì mua đi Cái này là dụng cụ để nặng sơn dầu nè Cái này là cái dụng cụ để nặng sơn dầu Nên nặng cho sạch đã hết luôn ừ. Em mua cái gì mua đi Dạ dạ Em sẽ coi một lượt để em ờ, mua một cái Nhi ơi anh thấy đây có mấy cái hãng lạ lạ đây nè bên này nè có cái hãng nè bùng vo ờ lạ quá bùng vô bùng vô bùng vô gì quên tức là hàng nội địa ờ, đây nữa nè một coi à. Sipacon mà À Sipacon, à. à. cái màu này đồ nội địa nè, thì cũng khá hay nè 345 bạc Ở đây uh, đất nước Thái á, thì mình thấy người ta vẽ tranh màu nước khá nhiều mà em thấy người ta cũng vẽ tranh hỗn hợp nhiều lắm à, tự nhiên vô ngay thấy ngay cổng luôn là có bán màu nước quá trời luôn đồng nghĩa với việc á, là người ta đặt những cái gian hàng màu nước ở ngay cái vị trí mà dễ thấy nhất để ờ, thuận tiện cho ờ, người khách hàng người ta vô mua lẻ tại vì những vị trí đẹp nhất là thường dành cho những cái sản phẩm mà bán chạy nhất một cái ờ, tiếp màu nước này á, là nó tầm hơn 200 ngàn à, hay là mua thử đi ờ, mua thử cái này đi cũng rẻ quá ừ, mua thử cái hãng, hãng này đi okay. ừ. nhưng mà có hai hãng là không biết là nên mua cái hãng nào thôi anh đã lựa si con rồi rồi cái này tới một ngàn tám vậy là cái loại này hơi mắc này là cái này ờ, chắc là hạng xịn hơn hàng tám là cái cái triệu mấy Việt Nam mình là Rồi, Sibacon này thấy được nè Mua thử đi Ok, mua thử cái hàng này đi ba trăm bốn mươi năm bạc Dạ. yeah. yeah. người ta hỏi là mình có cần túi không đây là một trăm hai ba trăm ờ, thôi mình đưa từ 500 đi ừ. thực ra mình mua màu nước về để kỷ niệm là trứng tại vì cái hãng Supercon này thấy nó lạ quá đâu thấy đâu bán đâu chỉ có mối bên cửa hàng họ của bên Thái là thấy bán là này. à. tiếp theo cái lịch trình mới chính là đó chính là ngày mai sẽ biết <laughs> ngày mai các bạn sẽ biết rồi thế thì ờ, cảm nhận của cô Nhi về cái ờ, cửa hàng họa cụ bên Thái là như thế nào ờ, đây là một cái tiệm họa cụ mình nghĩ là cũng khá là nhỏ thôi nhưng mà nó trên Google Maps á, là nhiều người review đánh giá lắm luôn á là tới gần 200 người review về cái cửa hàng họa cụ này mình thấy là người ta bán rất là nhiều món mỗi món chút chút và từ cái hạng mà nó gọi là thường dân nè À. tới chỉ có một cái là màu poster pentel là thiếu thôi <laughs> cái đó chắc ờ, Việt Nam mình xài nhiều à, mình đã mua cái hộp này này là nội ờ. màu nước 12 tiếp ừ. ừ. nhưng mà nói chứ ờ, ra ngoài này mới thấy ở đây nó có cái này em ơi đó à trời đất ơi cái bức tượng ờ, này là bức tượng dáng David nè mọi người đúng rồi còn bức tượng này là bức tượng người suy tư nè cái tượng này phải đặt vậy mới có nha mình không có nha à, tượng này giờ mới thấy bên bên bên đây nó có cái đặc biệt rồi đó ừ. cái tượng này thì mình có đầy nè tượng đó thì đầy ờ, ra ờ, nhưng mà tượng này không có nha tượng này phải in 3D nè <laughs> giờ mới thấy ừ. chắc là mắc lắm nhưng mà nếu mà có tượng đó về ờ, cho học sinh nó học giải phẫu thì chắc cũng ngon ha Ủa, rõ à. biết có bán không chắc bán đó thôi được rồi bây giờ um, mình sẽ đến địa điểm thứ hai ừ. còn ờ, đó là gì mình sẽ tới rồi biết ừ